cái này mình điều chỉnh lượng thải thôi nếu như mà ga khỏe quá là gió nó khỏe nó thổi hết là thật nặng anh được không vâng, vâng tức là bên từ sau bức cao vừa phải đấy thì hạt lép các thứ nó sẽ bay ra phía này. Rơm ra.